xuân đến rồi bạn làng ơi thơ báo gọi dậy vắng non sông kèn tiến công vang rồi khắp hai miền bác hồ gọi ấy là mùa xuân đến ngàn cân em quy ra chiến trường gửi bộ đội bác hồ dân thương mà dân quy nhiều lắm sắp chưa hết chưa về dù từng thương nuôi nhớ người con gái ba Hồ